Chào mừng các bạn đã đến với Edge trong Minecraft sinh tồn 1.14 Và hôm nay mình sẽ bắt đầu vậy thôi Không lằng nhằng nữa bây giờ mình sẽ tạo thế giới mới tùy hay lắm ok và hôm nay mình sẽ đặt cái tên thế giới là f f f quốc gì đi ok và mình sẽ để chế độ sinh tồn như bình thường và độ khó cũng như bình thường thôi cài đặt thế giới gương bắt đầu tương thưởng với bản đồ là mình không bật vô hạn bật không bật cũng được ok hạt giống nó mình sẽ cho nó tự do nha mọi người vào video tới phần tọa độ thì mình sẽ cần bật lên để mình cần định vị độ cao và độ thấp và mình không cần chỉnh gì nữa về những cái thứ này gian lận mình sẽ không bật nha mọi người ok bây giờ chúng ta tạo thế giới mới thôi let's go vào mình spawn ra một nơi rất là lý tưởng để sinh tồn mà con này toàn biển không mình chả biết sinh tồn kiểu gì luôn chắc có lẽ mình sẽ tìm nơi địa hình khác như địa hình thảo nguyên nè hoặc ở khu đó có làng thì càng tốt nữa ok bây giờ mình sẽ tiến hành chặt rổ nha mọi người ok bây giờ thì mình cần bằng một bàn chế tạo và món đầu tiên mình sẽ chế là một cái cái cúp chim ok cúp chim đây ha người ta gọi cúp rổ mà mình gọi là cúp chim ok và giờ mình sẽ đào thẳng xuống dưới đào đá cho nó nhanh chứ mình đi tìm một cái hang nào đó thì rất là lâu ôi mình nghe tiếng của con skeleton mọi người xem video đừng quên để lại cho mình một like và cũng như một lượt đăng ký nha mọi người mình cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn dù gì mình cũng là một youtuber mới nên mong mọi người ủng hộ ok đi lên về tập đầu tiên này mình sẽ nâng cao việc đi thám hiểm biển để tìm những cái di tích dưới biển hoặc tàu đóng nha mọi người tìm tàu đóng thì mình cần à, phải chăm chỉ hơn không nên lười biếng phải còn bật mô cuồng sát lên ok và mình sẽ có ba dụng cụ rồi còn chế thêm một cây sẻng nữa cây sẻng ok đủ đồ và bây giờ mình cần uh, cái này đi đi đi uhm lấy cái bàn chế tạo lại chặt nốt cái cây này đi à, chặt nốt cây này đi để mình chế thuyền để mình có thể quan sát kỹ hơn những cái tàu đóng thì mình cần chỉnh sang góc nhìn thứ hai để mình đi nha mọi người giờ mình sẽ cần lên thuyền trước để mình ok lên thuyền xong rồi mới chỉnh tầm nhìn thứ hai vừa bơi vừa quan sát ok mình đã chỉnh tầm nhìn thứ hai rồi giờ thì mình sẽ ra biển thôi khi mình tìm những ờ, món đồ quý xong rồi thì mình sẽ tìm một nơi lý tưởng để sinh tồn không ờ đúng vậy ờ ra khỏi thiền cái kiểm tra dưới đây có cái gì không ờ xem có cái di tích gì dưới đây không không có thì mình sẽ đi lên chèo thuyền chèo thuyền à mình lên thuyền rồi chèo thuyền chèo thuyền cái lỗi này nặng vãi dù bản chính thức rồi mà mình vẫn bị dính lỗi ở đây chả có gì cả ui no no no no no nguy hiểm nguy hiểm lên thuyền lên thuyền lên thuyền lên thuyền không được không được không được không được ha ha mẹ chết rồi ôi nó đứng trên thuyền mà đánh sao quá à còn lại con hai mình phải cần chém nó ở trên tầm tầm nhìn thứ hai luôn ôi đau quá đau quá chém nó chết luôn cái nữa cái nữa thôi ồ vang vang vang hay quá chèo thiến ok chúng ta đi tiếp tục thôi uhm, mình chưa có đối nên máu dẫn hồi lệ lệ cho mình ok ô cái này chỗ này là một cái gì đấy à... không có gì cả lên lại thôi chơi thế ồ thì ra là vậy mình chỉ tầm nhìn xuống lên lên trên nên mình không có nhìn lên bầu trời được chắc mình sẽ chỉnh lại tầm nhìn thứ nhất thôi tầm nhìn này khó chơi quá như trên uh, chơi trên PC thì mình có thể dễ chơi được nhưng uh, mình chưa có PC nên mình sẽ chơi bản be ha ha chơi này thì, đi ừ ồ một hòn đảo kiểm tra ở đây có cái gì không một cái ờ, di tích cũng được nữa cho tôi một cái di tích đi ồ mình sẽ ghé thăm cái đảo cát này thử xem có gì wow bí ngô bơm kinh bơm kinh ha ha lấy một ít bơm kinh thôi chúng ta lấy một ít ngân kính có gì mình sẽ trồng trọt ngay chỗ spawn của mình không ngay chỗ mình định sinh tồn mình sẽ lấy một vài cái thôi không cần quá nhiều hai cái thôi ok chỗ này cũng có gỗ gỗ sồi gỗ băng sam không gỗ sồi với uh, gỗ bạch dương đọc nhầm lộn tên gỗ băng sam là gỗ đen đây đúng không đúng vậy lên thuyền nào đi tiếp thôi mình cần ngửa mặt lên để mình vừa bơi và mình vừa quan sát ở dưới biển có những cái gì tuy nước hơi đục nên mình sẽ cố gắng quan sát ui ở đây có cái đồ hút xuống nguy hiểm lắm đấy cái bạch ốc manga nó hút xuống mạnh lắm mình mà bơi vô đó chắc thuyền mình bị hút xuống dưới luôn ha ha cố gắng cố gắng tìm uh, di tích hoặc uh, à, tàu đắm nào ô oh, lại một cái hòn đảo ô oh, rùa hai chú ôi oh, rất tiếc mình không có rong biển cho bọn nó ăn nên mình sẽ lấy đem một ít miếng này đem về thôi thu thập thu thập nếu mình cho mình có cỏ biển là mình cho nó ăn mình lấy sẽ lấy trứng của nó mà không biết mình à, lấy đập bằng tay được không nếu đập được thì mình sẽ đập không đập được thì không đập ok khu vực này chả có gì cả ta wow ở đây là một cái đạo đá ồ oh, có thang kìa mình cần ghé vào đây đào một ít thang ồ oh, cái đảo này tuyệt đấy nhưng mình à, không thích hợp cho mình sinh tồn địa hình thì dốc dỗi không được không được sống trong một cái địa hình dốc này là khó khăn cho việc mình sinh tồn như cũng như trồng trọt và nuôi trồng xây những xây dựng những cái máy farm ok chúng ta có một ít rổ rồi và ô oh, sắt kìa mình vừa mới phát hiện sắt luôn ô oh đợi thôi đặt thuốc ở đây một cục cũng được nữa để mình chế cái khiên Điều quan trọng bây giờ mình cần cái khiên để mình đỡ là những cái con bắt đánh tầm xa như skeleton hoặc uh, con quá giặc chết đuối cầm thương và cũng có thể như là mấy cái con trẻ à, cướp nó sử dụng nỏ đánh từ xa rất là thốn hoặc những vụ đánh bom lén của những anh cần hipper nó nổi sau lưng mình là coi như tôi đứng rằng là một cú dính một cú chí mạng chết ngay mà mình đỡ lại thì không chết được ok à, mình sẽ ở đây nung đồ tiện à, tìm một, lấy một ít đá cuội luôn để có thể phục vụ những cái công việc khác sau này xong hai cục rồi giờ thì mình sẽ chế một cái khiên khiên đâu đây mình sẽ mặc vô liền có khi nào chống đỡ thì mình chống đỡ kịp thời ok đồ vừa đủ cái khiên rồi ok chúng ta sẽ đi giải ngoại tiếp thay vì phiêu lưu mình thì mình sẽ đi giải ngoại ha ha ok chúng ta bắt đầu đi thôi ngửa lên trời vòng lại một vòng dòng lại một vòng nữa và tiếp tục đi hướng này nãy giờ mình đi cũng đi với tọa độ Z là một ngàn mấy âm một ngàn mấy rồi giờ mình sẽ đi uh, tiếp tục thôi ồ oh, đây là một cái bờ rồi à nếu mình quẹo vô đây là mình quẹo vô bờ luôn á nên mình tích uh, ờ, mình sẽ quẹo vào đây đi hướng này đường vòng chứ mình không không đi uh, ô cỏ biển ờ, mọc trên bờ mới mới thấy mới thấy mình chỉ biết cỏ biển chỉ trồng ở được dưới nước thôi nhưng mà nó sẽ bon ngộ quá mình sẽ quan sát ở đây là một cái đảo san hô gì đây mình xuống xem thử trời tối quá mình không thấy gì hết á ồ ồ đúng là à, một cái à, bãi san hô rồi ok ok giờ mình sẽ xuống dưới đây mình lấy sẽ lấy dưa dưa lên dưa chuột biển dưa chuột biển là những cái đèn ánh sáng dưới biển này nè oh. lụm thôi dưa chuột biển của tôi ô oh. lấy xong rồi đi lên không thôi là ngập thở chết ngay quan sát xung quanh xem uh, coi có cái uh, di tích nào không oh, no no no no no no đi lên đi lên rồi chúng ta tiếp tục đi uh, khám phá thôi điểm này wow ờ, tọa độ z đang tăng lên mình đi lại cái hướng hồi nãy nhưng mà mình sẽ bẻ quẹo qua né tránh những cái núi đó mình sẽ của anh zombie mặt giáp da đứng trên bờ cõi đứng trên bờ bờ núi chứ bờ biển cái lồng ok khu vực này núi không vậy ta ô oh, chỗ này sáng tời ồ oh, mình chắc chắn ở đây có dư chuột biển nên nó sẽ sáng sáng chừng như vậy xuống quan sát xem dư chuột biển biết lắm mà mình sẽ lấy một ít di chuột biển đem về có khi nào trang trí thì trang trí ô xuống lụm lụm không được à ờ lên lên lên lên lên lên lên lên ờ leo xì gắt mình sẽ quan sát sau ờ. ở đây chả có cái di tích nào cả đi tiếp có mấy con đờ rớt nó canh le mình ghê quá lấy một ít di chuột biển xong rồi chúng ta đi à mía mía mía mình lượn vô đây mình à, tỉa mấy cái xong rồi mình đi về đi tiếp chứ có gì đâu có nhà đâu mà về bịch xuồng khó quá ít nhất đây cũng là bản à, BE mà ok chúng ta sẽ đi tiếp cái này ô oh, cái này đang bị giảm Z đang bị giảm mà tôi kệ chúng ta đi tiếp Ồ, ở đây có khu gì trục biển hay gì nên nè Không, không có gì trục biển Đây là một cái vườn Wow Ồ, trời sắp sáng rồi Mặt trời dưới biển nó trồi lên Mình sẽ xuống nước Tìm Ồ, nó nó nó nó nó nó nó no, Không chơi ạ, à, không chơi ạ à. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Oh shit. Con này mạnh quá. Rồi chúng ta tiếp tục đi ra biển thôi. lấy đồ lại. Hẹn gặp lại mọi người trong lúc này lấy đầy đủ đồ nha mọi người. Ok và mình đã lấy ra chuẩn bị những món đồ cần thiết rồi chúng ta sẽ quay đầu lại bắt đầu lại cuộc hành trình thôi lúc nãy chết thì xui quá ồ khu vực này san hô nhiều ta mình thấy dưới biển nó cao quá ồ mình tới ờ, biển nóng rồi nước nó xanh tươi hơn chắc chắn khu này không có khu không có uh, di tích đâu vì san hô san hô nó nằm ở những cái tọa độ điểm hơi trung bình cao thôi chứ không có thấp quá đâu rồi mình đã qua điệp biển lạnh lệ à, ờ, chúng ta tiếp tục hành trình này đi tìm uh, di tích thôi à, mình sẽ bẻ qua hướng này tìm di tích cho tôi một cái di tích đi Ồ, oh, à đây đây đây rồi Mắt mình không nhìn làm được Ồ, oh, thì sẽ đi lên Ồ, ờ, oh, đây đây đây đây đây Ồ, ờ, oh, xuồng mình đặt đầy đầy Mình sẽ lên bờ chế một cái cánh cửa Rồi khối thiền Và chúng ta chế một cái cửa nhỏ Cửa đây Không biết ở dưới đây nó có ngăn nước được không Mình sẽ test Cánh cửa này có ngăn nước được không Ô, oh, không ngăn nước được à why not kỳ vậy ta mình coi trên mạng thì nó ngăn nước được mà ta đâu rồi ở đây đây đây đây có đâu nhanh đi xuống kinh tra ồ đây có một cái đèn biển ồ oh, mình sẽ di chuyển sang hướng khác để mình đào lên nhanh lên nhanh lên lên lên lên lên lên ôi no, ôi no, oh no Ok, mình đang thiếu sản phải không ta? Ok, giờ mình sẽ bơi vô bờ, mình lấy chém một cái sản để mình đào bớt một ít sỏi đây Cho rương đi Lên bờ, lên bờ, lên bờ Còn mấy cục nữa thôi Khu này nguy hiểm quá Nó sẽ quấy gậy trong việc mình à Ui, no no no no no no Nó bơi bốn nhát mới chết nó mình lên lấy oxy kết oxy ba nhát bốn nhát mình đếm không sai mà kiếm sắc cũng bốn nhát y chang như vậy đấy đi xuống tiếp đi xuống tiếp đào tiếp nó nó nó nó chơi bạn bè khó quá không có à rồi đích thị là không có rồi còn một cái cục sỏi bên đây nữa giờ mình sẽ đi xuống dưới mình lấy mình đào một phát nữa không có thì thôi đi về đi lên luôn rồi đích thị là không có rồi đúng là cái đền à, nhà nạn quá đi uổng công mình nãy giờ mình à, quyết tâm mình đào nãy giờ lên bờ xem có có cô cù không Ừ. ô ông kìa mình cái tức mà không có cái gì mà để mình chuẩn bị mình đọc nó hết trơn á ít nhất cũng phải có cái uh, kéo cắt mà chắc tổ ong này nó không có đầy ồ oh, một cái khu gì mà trống vang quá vậy với lại uh, khu này mình chả thích hợp ô oh, cụ kìa chả thích hợp cho mình sinh tồn cho lắm đâu giết nó chúng ta có một lông cừu rồi và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình thôi lấy, lấy lại bàn chế tạo lên xuồng ok đi tiếp đi tìm cái di tích khác ok và từ nãy giờ mình đi tìm có chừng mấy dặm thì cuối cùng mình đã đứng đây AFK một hồi để chờ cho nó sáng để mình à, tham quan cái con thuyền ở dưới đây để mình sẽ tiêu diệt những cái con dropper xung quanh ở đây từ nãy giờ mình tìm muốn lồi lồi à, lồi gì quên này mà thôi kệ đi mình không quan tâm cho lắm bây giờ công việc chúng ta quan tâm là cái rương cái rương ok xem ra cái rương có nằm à đây đây đây wow dầu to oh no chắc chắn sẽ còn một cái gương nữa no no no no no no no no no no nó nằm ở khu vực ở đây à mình biết nó nằm đâu rồi nằm dưới đây rồi ờ, vậy là mình chắc chắn nó sẽ nằm ở đây nó nằm trong một cái phòng mình sẽ đập cái cục gỗ ở đây thay vì mình sẽ mở cửa ra thì mình sẽ đập mình chui vô trong luôn đây rồi bán đồ đi đây chính là thứ mình cần đây lông gà lông vịt thì đem theo luôn oh no no no hai cái rương mình đã tiêu diệt rồi oh no no no oh no no no chính là con cá nó nó nó no no no mình lấy oxy cái mình tỉa nó con này thì không sao chứ con cầm thương là mà nó chỉ mình một cái một luôn một cái nữa thôi ok giọt nhanh ok bây giờ mình sẽ chui vô nhà cái cái nhà mini một nhân một của mình một ô ok một chai kinh nghiệm nè ok thay vì mình ăn à, thịt cừu mình ăn thịt ró rửa vô haha lấy cái cửa này về luôn ok lên xuống chèo thuyền ok mình sẽ bơi một lúc xong rồi chúng ta lấy bản đồ ra wow oh chỗ mình khá xa đấy hình như nó nằm ở cái này ok chúng ta sẽ đến đích ngay thôi không nó không nằm dưới biển mà nó nằm ở trong mấy cái khe đá mọi người đây chắc luôn ôi trời ơi khổ cho mình rồi đây gửi khỏi thiền đứng để đào một lúc à, mình sẽ sử dụng cây ờ, cúp của mình đào nó ra kiểm tra dưới đây coi có không hoặc nó nằm ở trên nữa mọi người ạ ok xích lên tí nữa nó nằm ở trên hoặc nằm ở dưới mình không biết nữa chỗ tại chỗ này là chỗ núi mà xui cho mình cái kho báu này nó chơi ác quá hình như chỗ này thì phải mình sẽ đào một ít than để mình cắm đuốc lên chỗ này tối quá mọi người ạ lúc nãy chết thì gớt hết đuốc rồi còn đâu nữa cho thang nữa ok đào xuống tiếp thôi hư cúp thì mình sẽ chế cúp mới mình sẽ chặt một ít rổ ở đây cũng như là phục vụ mình chế cái cúp mới cúp cũ mình sắp hư rồi chế một cây cúp chim đá ok bạn chế tạo chúng ta cần thời gian không nên chần chờ cúp sắt luôn đi mình đang vào mà đang vào thì chế cúp sắt luôn ok đập bỏ cái bạn chế tạo này đi ok mình ăn vô một cái có thịt dơm thì ăn thịt dơm có thịt gì vậy thì ăn thịt gì chứ bây giờ mình đang cạn lương thực nữa lương thực ok bây giờ mình sẽ mình để mình sẽ đi ngay trung tâm của cái cái điểm nó nó nó hút hay hút rồi đây là trung tâm này ok bây giờ mình sẽ đào hư cái cúp này đi mình sẽ chia ra làm bốn block đài từ trên xuống à đây rồi ôi giời ô một diamond hai cái nem tăng và một quyển sách một cái đĩa nhạc thôi mình không nghe nhạc oh đủ đủ một set đồ luôn ngon nè một set đồ lưới mà đội chống đỡ của nó cũng chả bao nhiêu đâu ok mình lấy cái cúp xong chúng ta đi uh, vẹo vô hang lại ok ok vô đây nung một ít thịt thôi mọi người ạ đi một hồi thì đổi thôi đói thì thôi hai cục này ok bây giờ mình còn tiến hành uh, đào ba cái cục than này và bây giờ thì mình đang thiếu than mọi người ạ à. nên mình còn sẽ đào một ít than để dự trữ hoặc phục vụ công việc chế nước hoặc à, nung đồ thức ăn gì đó thay vì mình à, chế một cái lò nung thì mình chế một cái lò nung thay vì à, chế một cái lửa chạy vì lửa chạy mình chỉ đặt được có một chỗ một thôi nó không di động như cái lò nung này ok chúng ta có hai thịt cừu và bây giờ mình chưa đói lắm nên là không có ăn nên mình sẽ tiết kiệm ok bây giờ thì mình sẽ chế một cái khiên vì mình đang có sắt mà ok khiên đây chế một cái kim sắt luôn ha mọi người ok mình đang vào mà vào thì chơi theo kiểu vào ngày chơi theo kiểu đồ đá ok bây giờ mình đang trong thời kỳ đồ lưới rồi <laughs> đồ lưới mình mới nghe luôn nên mình sẽ đặt đạm tạm cho nó là đồ lưới ok bây giờ thì mình sẽ tiếp tục tìm đồ nữa không ta ok ở đây là một cái khu núi ok đây là một cái đảo gì đây ok đây là một cái đảo nhỏ mong cầu mong là không có đua zombie gì cả ồ oh, giáp lưới cũng không tệ nhỉ mình sẽ xuống đây coi có cái đền nào nhỏ không oh, đây chả có cái đền nào cả ngoài những con đợt rớt này quá giật chết đuối mình sẽ đi tìm hướng khác ồ oh, tìm thấy ngôi làng nha ô oh, tàu đắm trên biển à, tàu đắm trên cát luôn ngon rồi tiện cho mình khỏi đi xuống biển cái tàu đắm thứ hai rồi ồ ồ gương kìa chưa vô ồ mình sẽ đứng trong đây mở gương một cái bản đồ nữa thôi thay bản đồ này hai cuốn sách và những cái lông gà ok chúng ta đi tìm cái gương thứ hai à, cái gương thứ nhất phải không ok bây giờ thì mình sẽ đi tìm cái gương thứ hai nó nằm ở vòng vòng đầu thây cái này là tàu tàu bị tàu không bị chìm mà tàu mắc cạn đó mọi người cái này gọi là tàu mắc cạn nha chứ không phải là tàu bị chìm đâu ok chắc chắn nó nằm ở dưới có cầu thang đi xuống dưới mà đúng không không đó rồi mình thịt cù thôi tích cũ của mình ở à đây mới vào đã có viên một viên đây mình rồi khỏe re đây vậy là đừng nói có chỗ này là một có một cái rương thôi nha có phòng không ố chỗ này sáng vậy hết rồi à hình như là vậy hết rồi mọi người ạ cái bản đồ cũ ok bây giờ mình sẽ đi cái đường mới thôi ồ oh. ô oh, khu báo nằm đây luôn à ồ oh, tiện về giờ mình sẽ gỡ cái gương ra khiên ra ờ à, dục bỏ cái gì đây cái slab no no no no no no khiên ai mà bỏ được giờ mình sẽ bỏ cái slash này ra làm lấy cái khiên để chúng ta đang đứng ngay cái tầm của cái gương nhớ đây phải không ta ok giờ mình sẽ coi lại nó nằm tầm ở đây thôi nên mình sẽ đào nó đi ô đây sáng vậy có cái đuốc của mình mà sao ô đây rồi sát bên luôn wow cho thở dưới nước nè à, mình sẽ đổi cái này đi chơi kinh nghiệm nữa nè và ba cộng dây sướng rồi mình đang tìm dây nữa hai cuốn sách nè stack lại được không không được à bỏ thịt bia luôn à, bỏ mấy cục đá này đi ngon lành mới vô mà có những cái món đồ này là ngon rồi ok đi lên Ừ. phải tiếc cái cái tàu này có cái rương mọc vào mọi người ạ nhìn xung quanh xem coi còn cái gì không không còn gì mình sẽ đi đi tiếp lụm đồ không được à full đồ rồi chết chia ờ ừ, mình sẽ đi hướng này hướng này là ờ, hướng Z tăng thuyền mình đâu rồi uh, thuyền mình nãy đặt bên đây trời cũng sắp sáng rồi bình minh bình minh lên rồi thuyền của mình đâu ủa lúc nãy mình lấy thuyền rồi đúng không chưa ok oh mà không thấy luôn lúc nãy không thấy bây giờ mới thấy ta kỳ ngộ đời ok bây giờ mình sẽ đi tiếp hướng này nha mọi người hướng này là hướng nó ờ, ô ô hướng này hướng hướng này là hướng của Z tăng đúng rồi mình sẽ bơi hướng này tại vì hướng này là hướng Z tăng mà vừa bơi vừa mình vừa quan sát xem còn cái gì hay không mình sẽ vô khu này ok tới chưa tới rồi mình sẽ rẽ thăm nơi đầm lầy này ok đi khỏi thuyền bỏ lại chiếc thuyền này không không được rồi mình sẽ dục món gì ra để lấy lại chiếc thuyền rỗ để xem mình vơ vét gì ở đây được ở đây ờ, có một chú bò hai chú bò và mình cần giết nó lấy thịt một cục, ô không lụm được à giờ mình sẽ dục ra một cái gì đó nữa bảy cục sỏi đi mình không cần sỏi cho lắm giết giết nó giết nó ok chỗ này nè hết được à mình cũng cần da lắm nhưng mà mình khỏi cần lấy da luôn đi ok bây giờ chúng ta sẽ bơi hướng này uhm, kệ đi mình sẽ bơi hướng này treo để xem khu vực này có những gì vào bờ chưa hay là nó còn ở mắt chứ mình ủi ba cái này nè hay mình lụm ủi ba cái lá lá sen lá bèo gì đó cái này là tên gì đó mình cũng quên tên nó rồi coi bản đồ lại coi ôi rồi mình đi hút bản đồ rồi nên không có cho coi tầm nữa ok bây giờ mình sẽ lên bờ tôi bỏ cái ba cái lá bèo này đi lấy lại chiếc thuyền đi tiếp ồ có mấy con rã ở đây ôi đây có sỏi có cờ wow mình vào bờ rồi à ồ lên trên đây xem đã ồ hèn chi mình vào bờ rồi để xem khu vực này ờ, để lý tưởng để sinh tồn hay không uhm, đẹp à nha ô đây có hang nè ô đây có cù nè ô mình còn nhiều sắt đây hết sắt chưa mình đang quan sát lại rồi hết sắt rồi giờ mình sẽ giết hai con cù này để mình chế một cái giường luôn ngon lành cành đào ok khỏi lấy thịt cù cũng được ok bây giờ mình đã đủ một chiếc giường và mình sẽ làm nơi kiếm một nơi sinh tồn wow bom kinh ở trên kia oh, hết đói đói đói đói đói rồi uhm, chỗ này đẹp này nha wow một cái tổ ong đằng kia nữa oh shit hai con ong bên kia mình cần đi quan sát một hồi nữa nếu mà không có cái làng thì ờ, mình sẽ quay lại mình tìm làng khu vực ở này có làng hay không mình sẽ đánh dấu ở đây ok ôi chết rồi mình đói ở đằng kia có bò khu kia cũng chả có gì cả không ngon lành hơn khu nãy mình đánh dấu ok bây giờ mình sẽ quay lại cái khu đánh dấu nha mọi người bắt đầu hành trình sinh tồn chính thức ok bây giờ mình sẽ nung một ít à, thịt bò để mình ăn thôi chứ nay giờ mình lợi bộ cũng hơn ừ. lợi bộ hơn một ngàn mấy cây số chắc vậy ok bây giờ thì mình sẽ chế một cái gì đó cái gì đấy à sắt nè uhm, mình sẽ nhộm vào cái giường lên mình kiếm một cái bông hoa gì đó Ồ, oh, vòng qua màu xanh đằng kia bông xanh đây ok chúng ta đi về đi về đi về thôi nào đi đi ok thịt bò có thịt bò rồi ăn vô cái ăn vô ăn vô là để lấy lát lấy lấy sức chạy ok bây giờ mình sẽ nhộm cái giường lên thành màu blue blue ok bây giờ xem mình sẽ đặt cái giường ở đây và gương nữa hai cái gương à, mình đang thiếu gương nữa ok lúc nãy biết gì mình lấy theo gương được rồi ok mà thôi không sao mình có ba cuốn sách này à, hai chai kinh nghiệm để lại một cái chai à, tiền của biển nè một chai thủy nước và ba phôi vàng hạt chứ này mặt hạt sắt nè giấy cái khiên của mình đã lợi và cái giường bóc chứ hai cái nem tăng ok bây giờ thì mình cần chế thêm cái dưa cương nữa nên mình sẽ phục vụ cho việc cắt đồ ok ăn vô ok bây giờ thì mình sẽ cần chế một cái ly để mình trồng cây mình muốn nước mình trồng á ba cái hạt vàng ở đây hạt sắt chứ mình chế đủ ba cục và mình sẽ chế một cái ly vừa đủ luôn mình còn 6 phôi nên mình sẽ cắt vô đây cắm đuốc lên cắm đuốc lên Bịch. ok đi ngủ sáng lên chúng ta bắt đầu công việc tiếp ok à, mình sẽ chế thêm một cái ờ, gương nữa để đủ cho một cái đội rương đội rương uhm, đây à, bản đồ khô báo đây đây đi ok bây giờ mình sẽ cuốc đất nhau người à, đây trồng cây đây đi à, 1 2 3 4 4 đi ok giờ mình sẽ trồng hạt giống lên ok hết rồi hết rồi nung thêm một ít thịt cừu nữa để có thể thiếu thốn lương thực thì mình lấy thêm qua đây lấy một ít pumpkin về nó là cà lâm quá cuốc nó cắt ra một ô để chừa cho quả nó mọc nữa nhau người đây mình cách ra vậy đấy mọc thì mọc không mọc thì mọc ok mình còn ba hạt thì cho nó mọc vậy luôn cắm đuốc ở đây cho nó sáng kéo kẻo bia spawn ở đây nó đạp bành hư hết ok ok và mọi người thấy tập này hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký và xem hết video này và mình cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi à, đến cuối video này ok và hẹn gặp lại mọi người trong tập kế tiếp và tập kế tiếp mình sẽ làm một cái máy gì đó ok xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập thứ hai nha mọi người bye bye